Thị trường chứng khoán ngày 13 tháng 4 năm 2023, một cây nến giảm điểm 5,15 điểm, tương đương với 0,48% và thanh khoản duy trì ở mức thấp. Nhìn chung, trạng thái của thị trường vẫn là địa sideways trên nền hỗ trợ 1050 năm. Như đã uh, bàn luận với nhau ở trong những video trước thì kể từ cái phiên chúng ta bị gãy trend của cái phiên ngày 16 tháng 4 này một cái Marujo Bull giảm điểm cùng với thanh khoản cao thì rõ ràng đây là trạng thái chốt lời của thị trường đặc biệt là ở những cổ phiếu lớn những cổ phiếu có tính rất rất cao và sau khi thị trường bị gãy một cây như thế này những dòng cổ phiếu lớn bắt đầu chứng lại cái đà tăng của mình thì dòng tiền bắt đầu có trạng thái đó là bó hẹp lại và quay về những cái dòng cổ phiếu bên phía bên dưới những dòng cổ phiếu ở ngách nhỏ mang tính phòng thủ cao như là điện nước cảng biển hay là uh, xuất khẩu đúng không ạ vậy thì với trạng thái như vậy thì thị trường đang kể cho chúng ta câu chuyện như thế nào và diễn biến của thị trường sẽ như thế nào sau phiên ngày thứ sáu ngày mai và diễn biến ở trong tuần sau thì chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau ở trong video ngày hôm nay ờ, đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá về cái hành động giá của phiên ngày hôm nay chúng ta có một cây nến giảm điểm với biên nhỏ đúng không ạ khoảng 5,5 điểm tương đương với 0,48% và thanh khoản duy trì ở mức trung bình 20 phiên một cây nến giảm điểm và thanh khoản thấp nó thể hiện cho vấn đề của thị trường hiện tại là gì ạ thiếu cầu đúng không ạ khi mà tâm lý bán xuống nó đang diễn ra tức là thị trường tạo một cây nến đỏ thì chúng ta sẽ nhìn xuống cái hành động của thị trường xem cái tâm lý và hành động nó đang ăn khớp với nhau như thế nào thì rõ ràng chúng ta có một cái đến giảm điểm đó nhưng thanh khoản duy trì ở mức thấp có nghĩa là uh, cái tâm lý của thị trường hiện tại đang là tâm lý bi quan tâm lý bi quan tâm lý muốn bán và không có lực cầu vào chúng ta được gọi đơn giản là hạn chế cầu vào lý do vì sao bởi vì là chúng ta có một cây nến giảm điểm nhưng thanh khoản ở mức thấp có nghĩa là chỉ có cái lực cung là cái lực nó đang chi phối chính trong cái phiên ngày hôm nay đúng không ạ nó hoàn toàn logic thôi cung ít chỉ ở trung bình thôi nhưng vẫn đủ để tạo một phiên giảm điểm có nghĩa là cầu hôm nay đã có sự yếu thế nhưng thị trường chúng ta hiện tại thì với một chiết khấu đã tương đối lớn kể từ vùng 1500 thì rõ ràng là động lực giảm mạnh ở trong thời điểm này ấy, nó là rất khó chúng ta mới chỉ hồi phục được khoảng từ vùng ờ, khoảng từ vùng 850 đó, lên đến khoảng 1080 tức là đâu đó khoảng hơn 100 điểm đó, khoảng hơn 100 điểm thì với cái sức hồi như vậy thì cái chiết khấu của thị trường thời điểm hiện tại này mình đánh giá là vẫn rẻ và rất khó để chúng ta có thể có những pha điều chỉnh mạnh được và chúng ta đã có những pha hồi phục ở trong giai đoạn trước này đó hồi phục lại từ kể từ thời điểm thị trường bắt đầu tạo đáy là từ hồi ờ, cuối tháng 11 năm ngoái đến bây giờ thì chúng ta đã có trạng thái rung rũ rất là nhiều rung rất là nhiều và cái trạng thái rung rũ của thị trường này vô hình chung nó tạo ra rất nhiều vùng hỗ trợ rất nhiều vùng hỗ trợ đỡ giá ở quanh đây bởi vậy là mình đánh giá là thị trường chúng ta rất khó để giảm mạnh mỗi khi mà nó giảm về vùng hỗ trợ thì ngay lập tức sẽ có cầu vào đỡ và khi có cầu vào đỡ thì giá sẽ trứng lại và tích lũy lại và chúng ta sẽ có thể kỳ vọng vào việc là gì ạ cái câu chuyện tái tích lũy và thị trường có thể tiếp tục tăng tiến và với những cái yếu tố như vậy thì rõ ràng là việc thị trường chúng ta có thể giảm mạnh ở thời điểm này mình đánh giá là rất khó và với những vùng hỗ trợ cần nhất như là vùng 1055 ở thời điểm tại này mình đánh giá vẫn là những vùng hỗ trợ uy tín của thị trường và chúng ta rất khó để thủng được cái mốc này đó vậy thì thời điểm này chúng ta có thể uh, ờ, bảo lưu quan điểm là gì ạ cầu à, cái cái áp lực giảm ấy nó là có nhưng nó chỉ có trong ngắn hạn và nó mang yếu tố là chịu ảnh hưởng bởi những nhà đầu cơ ngắn hạn người ta đã đạt cái kỳ vọng ngắn hạn của mình ở quanh vùng 1080 và người ta bán chốt lời xuống và khi thị trường điều chỉnh về một cái vùng hỗ trợ cứng này các cổ phiếu cũng vậy nó về những cái điểm mua hợp lý thì ngay lập tức cầu sẽ quay trở lại và thị trường sẽ tăng trở lại thôi đó bởi vì đánh giá là cái nền giá hiện tại vẫn là một nền giá tích lũy tích cực mang yếu tố tích cực và thông thường ấy, một cái nền giá nó sẽ quyết định xu hướng sau khoảng 6 phiên vận động 6 phiên thì hiện tại sau phiên gãy ngày mùng 6 tháng 4 này thì chúng ta đã đi được 5 phiên rồi và phiên ngày thứ sáu ngày mai sẽ gần như là một phiên uh, quyết định cho cái xu hướng của thị trường nếu phiên ngày mai chúng ta giữ được cái vùng hỗ trợ 1055 có thể là có một pha điều chỉnh sớm ngày mai nhé bởi vì hôm nay là áp lực giảm nó đến và gần ATC thì có thể là uh, sáng ngày mai sẽ tiếp tục áp lực giảm và chúng ta sẽ có thể sẽ test lại vùng 1055 một lần nữa và nếu có đến rút chân và tiếp tục giữ được cái biên giá quanh tham chiếu tức là quanh đâu đó khoảng 1065 thì cơ hội để chúng ta nhìn nhận đây là một pha tích lũy và tiếp tục tăng giá ở trong những phiên sắp tới là có là có đó ạ và một yếu tố nữa đấy là uh, cầu ở hiện tại ở thị trường ấy nó vẫn tương đối yếu và mọi người sẽ thấy là một vấn đề là các cổ phiếu lớn ấy nó vẫn chưa điều chỉnh được đạt cái upside ví dụ đối với các dòng cổ phiếu lớn như là nhóm chứng khoán này thì ờ, đến phiên hôm nay thì mới bắt đầu quay trở lại uh, những cái đường MA50 tức là cái đường hỗ trợ ngắn hạn trường hợp như cổ SI này đó vẫn chưa quay trở về MA20 chính là cái đường màu đỏ này đó hay là trường hợp của HCM đã quay trở về và đang tích lũy lại VND đúng không ạ đã thủng nhóm cổ phiếu này là cổ phiếu yếu trong nhóm ngành nhá đối với các cổ phiếu tốt đầu của những chứng khoán thì mình đánh giá đây là một cổ phiếu yếu VCI cũng đang trụ lại trên 20 thì rõ ràng đây là cái trạng thái điều chỉnh tất yếu khi mà những cổ phiếu đã đi quá xa của M20 thì chắc chắn nó sẽ phải quay trở lại để test lại cái vùng này và đối với thị trường chung cũng vậy và việc điều chỉnh của những cổ phiếu lớn như thế này à, nó sẽ tạo ra áp lực chung đối với thị trường và lý do vì sao chúng ta đã bị gãy chen trong những cái phiên vừa rồi và yếu tố cần ở đây là gì ạ những cổ phiếu này quay trở lại vùng hỗ trợ và tái tích lũy và khi đã tái tích lũy xong thì cầu mới sẽ quay trở lại và những cổ phiếu này tăng thì thị trường cũng sẽ tăng thì ở đây mình ví dụ với nhóm chứng khoán hay là một nhóm khác mạnh rất là mạnh trong giai đoạn vừa rồi là nhóm bất động sản DXG đúng không ạ cũng đã gì ạ tăng vượt lên năm 20 và đang là rà phía bên trên này và những pha retest tích lũy phía bên trên em 20 như thế này sẽ tạo cơ hội cho dòng tiền mới đi vào hai trường hợp của DG đó DG cũng sẽ cần những cái pha retest lại xuống một bên dưới ở đâu đó khoảng 14 15 thì nó sẽ mở ra những cơ hội mua mới và những cổ phiếu này khi nó tăng giá ấy, à, nó sẽ kéo thị trường đi lên KBC cũng vậy và sở dĩ thị trường đoạn này vẫn chưa tăng được là bởi vì là những nhóm ngành lớn này những cổ phiếu lớn này nó chưa điều chỉnh xong nó chưa có sự điều chỉnh đúng không ạ nó cứ là rà như này này thực tế thực tế là khi mà nó đi ngang theo kiểu như thế này này thì rất khó để mua vào bởi vì nó đi ngang với thanh khoản đang có sự gia tăng và những vùng hỗ trợ này nó đang cách khá xa so với vùng hỗ trợ rồi thì nó sẽ hạn chế cầu vào và khi cầu không vào những cổ phiếu này thì thị trường cũng không thể tăng được và thị trường mà cái dòng tiền ấy nó sẽ không vào những cổ phiếu này mà nó sẽ có trạng thái ngược lại đấy là chốt lời và khi nó chốt lời này nó sẽ lấy tiền đó để mua những cổ phiếu chưa tăng những cổ phiếu chưa tăng đúng không ạ và đấy là lý do vì sao ở trong những phiên vừa rồi bọn penny lại dậy sóng như vậy và chúng ta hay nhìn nhận là gì ạ dòng tiền quay trở về penny những cổ phiếu ở ngách dưới thì đấy sẽ là điểm cuối của sóng tăng đó nó hoàn toàn có cái yếu tố logic như vậy và mọi người sẽ thấy là những cổ phiếu có vốn hóa nhỏ hay những những cái dòng nó mang tính phòng thủ cao mà ít được để ý ở trong uh, trong thị trường ấy thì trong những việc ở đây đang tạo rất tốt ví dụ như dòng y tế này ít ai đầu tư vào dòng y tế đúng không ạ chúng ta có những cổ phiếu như AMV đó sau khi nó nó gần như là nó không nhận được cái dòng tiền thị trường ở trong giai đoạn vừa rồi bởi vì là thị trường tăng thì người ta sẽ thích đánh vào những cổ phiếu đầu ngành ít ai mua mấy con như thế này và người ta sẽ chỉ mua khi mà những dòng lớn đã đạt đủ upside về những vùng kháng cự không thể tăng tiến được nữa thì người ta sẽ chốt lời những cổ phiếu đó và quay trở về những cổ phiếu nhỏ như thế này đó chúng tôi có AMV này hay là Ờ, những cổ phiếu khác thuộc uh, những dòng ờ, bán lẻ mà ít được để ý đến như là HAX này thì những cổ phiếu đó này nó sẽ bắt đầu tăng lên đó những cổ phiếu chúng ta nhìn nhận là penny cũng được penny cũng được đúng không ạ chúng ta hay gọi đó là penny nhưng mà nhìn chung đối với những cổ phiếu mà cái thị giá của nó vượt mức penny như HAX nhưng mà nó vẫn thuộc những cái lớp cổ phiếu ít được để ý thì nó sẽ được đón nhận dòng tiền cuối cùng và nó sẽ tăng sau và đây sẽ là điểm cuối của sóng tăng và mình đánh giá là một phiên điều chỉnh vào ờ, sáng ngày mai tức là vào sáng thứ sáu nó sẽ là cần thiết để làm gì ạ thứ nhất để đưa các cổ phiếu lớn các cổ phiếu dẫn đầu về lại điểm mua ở phía bên dưới thứ hai là nó sẽ kết thúc cái sóng penny những cổ phiếu penny bị chốt lời à, sẽ là điểm cuối cùng của cái pha điều chỉnh này của cái pha tích lũy này và thị trường sẽ bắt đầu gì ạ? Ờ, dòng tiền nó sẽ quay trở về những cổ phiếu lớn những cổ phiếu có yếu tố có cơ bản tốt đó, có thanh khoản tốt có độ an toàn cao thì nó sẽ quay trở về những cái cổ phiếu đó và những cổ phiếu đó sẽ có điểm mua và dòng tiền quay trở lại thì nó sẽ tăng và thị trường sẽ tăng trở lại thì đấy là kịch bản mà mình mong muốn thì với những cái cái cái thứ cái cái cái, cái yếu tố như vậy <clears throat> thì rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn nhận ra là cách giao dịch theo dòng tiền của thị trường là như thế nào đúng không ạ thị trường bắt đầu vào sóng tăng thì những cổ phiếu lớn sẽ chạy trước thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh vào những cổ phiếu lớn những cổ phiếu đầu ngành đó, đoạn trước thì chúng ta có thép này, thép là dòng chảy đầu tiên và đã bị chốt lời sớm nhất. Sau đó là gì ạ? Bất động sản, sau đó là chứng khoán, sau đó là gì ạ? dầu khí hay là những cổ phiếu bắt đầu lan xuống phía bên dưới. <clears throat> như là những cổ phiếu liên quan đến đầu tư công thì là những dòng chạy trước đó thì khi mà những dòng đó bị chốt lời xong thì chúng ta sẽ phải bắt ngay lập tức phải để ý đến những dòng phía bên dưới đó những dòng bên dưới <clears throat> thì như mình vừa nãy mình đã trình bày đó, những dòng như là y tế này điện này nước này xuất khẩu này uh, thủy sản này đó thì đó là những ngành mà nó sẽ đón nhận, nhận dòng tiền cuối cùng và chúng ta sẽ buộc phải chốt lời cổ phiếu lớn và quay về những cổ phiếu đó và cái cái cái hiện tượng luân chuyển của dòng tiền ấy nó sẽ nó sẽ diễn ra ngay cả trong những nhóm ngành thì chúng ta có thể để ý đến nhóm chứng khoán này một ví dụ nó rất là tiêu biểu những cổ phiếu như HCM này nó chạy trước đúng không ạ <clears throat> chạy trước này SI cũng chạy trước đúng không ạ nó tăng kể từ hồi mùng 2 tháng 3 cơ tức là từ đầu tháng 3 nó bắt đầu chạy rồi HCM cũng vậy đó từ hồi ờ, <clears throat> đầu tháng 3 nó bắt đầu nó tăng hay là những cổ phiếu lớn khác như VCI nó cũng tăng từ đầu tháng 3 giữa tháng 2 bắt đầu có hai đáy và nó lên đó <clears throat> nhưng khi lên đến đoạn này tức là vào khoảng cuối tháng 3 thì những cổ phiếu này hầu hết đều trứng lại và không tăng được mấy nữa đó và dòng tiền sẽ quay trở về những cổ phiếu có vốn hóa nhỏ hơn đây là do vì sao mà những cái cổ phiếu như CTS này đó CTS bắt đầu từ giữa tháng 3 nó mới tăng bởi vì đấy là cái đoạn mà những cổ phiếu lớn ấy bắt đầu nó bị bán thì dòng tiền sẽ quay trở về những cổ phiếu nhỏ hơn chúng ta có CTS này hay là BSI này đó cuối tháng 3 mới tăng nhé và cuối tháng 3 mà người đối chiếu sang mấy con HCM SI thì cuối tháng 3 thì bọn nó chứng lại <coughs> đó <coughs> hay là những cổ phiếu như VDS cuối tháng 3 mới tăng các bạn nó sẽ tích lũy khi mà bọn lớn bọn to ngừng tăng thì bọn nhỏ sẽ chạy đó thì và thời điểm bọn đã chạy này sẽ là thời điểm mà thị trường bắt đầu có trạng thái rung lắc bắt đầu rung lắc nhá chưa chưa chưa bị chỉnh đâu chưa bị chỉnh mà nó chỉ rung lắc thôi đó thời điểm khoảng uh, cuối tháng 3 này 29 tháng 3 này thị trường bắt đầu rung lắc bắt đầu trứng lại đúng không ạ sau đó đánh lên một cây có gáp bắt đầu trứng lại này đánh lên một cây có gáp và bắt đầu điều chỉnh xuống đó thì nó sẽ mọi thứ nó sẽ ăn khớp với nhau như vậy thì nếu chúng ta nắm được cái chu kỳ vận động của thị trường và chúng ta sẽ cũng sẽ hiểu được cái sự đi cái, cái cái cách đi của dòng tiền ấy thì chúng ta giao dịch dễ dàng hơn nhìn chung là ờ, lý thuyết thì nó là như vậy nhưng để áp dụng vào thị trường ấy thì không phải đơn giản chúng ta sẽ phải trải qua nhiều chu kỳ thì lúc đó chúng ta mới có thể uh, hiểu được và áp dụng nó một cách nhuần nhuyễn được thì đây là cái nội dung chính của video ngày hôm nay cách giao dịch theo các chu kỳ của dòng tiền và còn đối với quay trở lại với index thì nhìn chung là mình vẫn kỳ vọng có một pha điều chỉnh đó, để đưa các cổ phiếu lớn về những hỗ trợ thì lúc đó uh, dòng tiền lớn người ta sẽ nhập cuộc tự tin hơn dòng tiền lớn thì người ta sẽ không muốn mua những cổ phiếu nhỏ đâu đúng không? người ta không thích mua những cổ phiếu nhỏ mà thích mua những cổ phiếu lớn những cổ phiếu đầu ngành và để mà dòng tiền lớn nhập cuộc được thì những cổ phiếu đầu ngành phải có một cái chiết khấu nhất định và phải có điểm mua và như khi những cổ phiếu lớn nó có điểm mua thì chúng ta sẽ uh, có cơ thể kỳ vọng việc là thị trường sẽ được kéo tăng và khi thị trường này kéo tăng thì dòng penny sẽ lại trứng lại và khi thị trường chững lại đã tăng thì dòng penny sẽ bắt đầu lại đón nhận dòng tiền và cái chu kỳ của thị trường ấy nó cứ lặp đi lặp lại đó nhiều anh chị cứ bảo là uh, bọn penny dậy sóng là dấu hiệu của thị trường sắp bị điều chỉnh đúng không ạ thì bản chất của nó là như vậy bản chất là như vậy nó chỉ là gì ạ? đơn giản là sự luân chuyển của dòng tiền thôi thì đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay nhìn chung là nói về chuyện mua ở thị trường ở thời điểm này ấy, thì theo cái góc nhìn của mình thì vẫn là dựa chờ những cổ phiếu lớn điều chỉnh của chúng ta mua còn anh chị em mà chốt lời được cổ phiếu lớn mà muốn quay sang những dòng penny mid cap để mọi người chơi thì ok vẫn được nhưng mà người lưu ý là chỉ là t cộng thôi chỉ là t cộng thôi còn bọn đấy thì không không ấy đâu không quá hấp dẫn đâu đặc biệt là ở góc nhìn chung và dài hạn nó chỉ hấp dẫn ở trong ngắn hạn một vài phiên t cộng chúng ta có Ờ, đánh được ờ, một hai cốc cà phê chúng ta tham gia với vốn nhỏ chúng ta đánh được ờ, lãi được bao nhiêu 50 phần trăm thì chúng ta nên chốt luôn và chờ những cơ hội nó thực sự an toàn ở những cổ phiếu dẫn đầu video Cusi phép được như vậy đây cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin chào tất cả mọi người